Hello xin chào anh em cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ ờ, hột tài xỉu và giúp cho anh em đi làm tay cái anh em thấy ờ, anh em đi lắc nó rất là hiệu quả nó đi theo ý muốn của anh em lên tới 70 đến 80 phần trăm thì rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và hỏi rằng cái bộ hột này tại sao mà nó không có tang mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu hay là cái bộ hột tài xỉu đấy nó đi theo ý muốn của anh em thì uh, tôi cũng xin nói luôn với anh em là cái bộ hột này là do tôi chính tay tôi làm ra và cái cách lắc của nó thì tôi cũng tìm hiểu và tìm tòi ra cái cách lắc của nó thì muốn chia sẻ cho anh em à, để cho anh em đi lắc tài xỉu nó có cái bộ hột tài xỉu nó chơi nó hiệu quả nhé đấy thì à, cái bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang đấy thì video này tôi cũng thử luôn tất cả những cái tăng tích khi mà anh em đến sân chơi anh em thử đấy, thứ nhất là thử cho anh em nam châm đấy, nam châm thì không hít dọi đèn thì ờ, trong suốt nước muối thì nổi đó là cái cách mà anh em đi đến sân chơi anh em thử tăng tích của những cái bộ đồ chơi của anh em đấy thì cái bộ hồ tài xỉu 2020 này đấy, đây là cái bộ tài xỉu 2020 anh em nhé anh em nào mà đã chơi rồi đã dùng rồi ấy, <clears throat> thì anh em mới biết được cái hiệu quả của nó và cái cách đi của nó thì mang lại cho anh em rất là hiệu quả trong uh, những cái sân chơi nhé thì uh, cái bộ hột tài xỉu này tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em cái cách đi của nó để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó khi mà anh em lên sân chơi nó rất là nó là cái bộ hột mà cho anh em làm tay cái cực kỳ là hiệu quả Đấy, hiệu quả như thế nào thì đây tôi vào tôi test luôn cho anh em cho anh em đó. đó. thử nam châm thử nước muối này đó ok Còn vâng, cuối cùng là dọi đèn cho anh em này chói rất là trong để luôn cho anh em cả ba hộp sẽ lại trong nhé đó tôi đã thử hết tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này đấy thì anh em không cần phải băn khoăn gì đến những cái à, tăng tích của nó anh em nhé thì à, cái cách chơi của cái bộ hột tài xỉu này nó như thế nào đấy thì cái cách chơi nó thì anh em khi mà anh em đi chơi ấy, anh em sử dụng cái bộ hột này thì nó đi theo ý muốn của anh em đấy, thì khi mà anh em chưa đến cần chưa cần đến cách lắp của tôi ấy, thì là cái bộ hột tài xỉu này nó đi rất là đều Đấy, khi mà anh em lắc theo cách của anh em thì là nó sẽ đi tỷ lệ nó đi đều đến 90 phần trăm nhá xỉu này tài này bão tứ này xỉu này hai hai bốn này tài này một năm sáu này xỉu này Đấy, cái chén này nó đứng tài vì nó chỉ đứng cho anh em có một chén thôi anh em nhé đấy thì còn chén sau thì là nó có tỷ lệ lên tới 90 đến 100 phần trăm là nó lên cái bộ hột này lên cái thế hột này nhé xỉu này đó xỉu này đấy, anh em thấy cái bộ hột này nó đi đều không nó chỉ cùng lắm nó đứng cho anh em một chén thôi đấy thì à, cái cách lắc cái bộ hồ tài xỉu 2020 này cái cách giữ tài giữ xỉu của nó thì là anh em tôi chỉ uh, lắc cho anh em ở trên uh, video thôi còn cái cách lắc như thế nào thì anh em có thể là đến cơ sở anh em mua cái bộ hột này bộ tài xỉu 2020 này và anh em có thể đơn, đơn hàng Đấy, anh em nhận hàng thì tôi sẽ gửi cho anh em cái video hướng dẫn cái cách lắc hột tài xỉu cái cách lắc uh, giữ tài giữ xỉu của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này Đấy hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào tôi lắc cho anh em là giữ tài giữ xỉu Đấy, đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này Đấy, 5 xỉu lên tài Đó. tiếp tục giữ tài cho anh em này một tài hai tài này ba tài này bốn này Đấy, năm anh em này Đấy, năm chén lên xuống xỉu đấy năm tài xỉu đấy thì đây là cái cách mà cái bộ hột tài xỉu này nó đi như vậy và cái cách lắc của nó cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó mang lại hiệu quả cho anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu nhá thì anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi khi mà anh em đi lắc thì là anh em rất cần cái bộ hột tài xỉu nó đi đều tỷ lệ ra bảo cao và anh em có thể giữ tài giữ xỉu được đi, đi theo ý muốn của anh em đấy thì cái ờ, video này tôi đã giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 với bộ hột tài xỉu độc quyền ở bên tôi anh em nhé đấy thì video này tôi làm đến là hết anh em nào muốn tư vấn cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình anh em nhé video này làm đến là hết chào tạm biệt tất cả anh em